tại sao chúng ta nghe cái từ đa cấp thì chúng ta lại không thích và như bạn biết là cái mô hình bán hàng đa cấp ở bên nước ngoài đặc biệt ở bên Mỹ hoặc một số nước châu Âu họ bán hàng thì cái mô hình này ờ, mọi người hay bảo là mô hình bán hàng đa cấp là một mô hình cực kỳ nhân văn đầu thế kỷ 21 thì ờ, các mô hình đa cấp ờ, chuyển về Việt Nam và thời điểm đó có một số công ty họ nổi lên rất nhiều và càng về sau các công ty đa cấp hoạt động tại Việt Nam thì người dân bị mất tiền rất nhiều. Thì lý do tại sao này? À, mô hình đa cấp ở bên nước ngoài họ là nhân văn mà về Việt Nam thì mọi người bảo là mô hình này lừa đảo, mô hình biến tướng cho nên dẫn đến là gì? Những công ty đa cấp tại Việt Nam khi bắt đầu người dân bảo là bạn làm công ty gì? Bảo tôi làm công ty à, đa cấp là một người lẩn tránh ngay. Nguyên nhân à, mô hình đa cấp tại Việt Nam biến tướng chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là do do con người và hệ thống đa cấp này là làm việc con người giữa con người nhiều tầng khác nhau và đặc biệt là chúng ta hay nghĩ rất nhiều nhiều cái thủ thuật, nhiều cái mẹo, nhiều cái tiếp trích để chúng ta kiếm nhiều tiền hơn ở trong mô hình này. À, chúng ta tập trung tuyển người quá nhiều mà cái sản phẩm nó gì nó cứ quay vòng quay vòng quay vòng trong hệ thống và ôm hàng và nó vỡ bong bóng rồi tìm mọi thủ đoạn anh chị nhé tìm mọi thủ đoạn đánh vào cảm xúc về tiền bạc thì tử huyết cảm xúc của con người là có bốn tử huyết chính một là về uh, tiền bạc này hai là về danh vọng ba là về tình yêu và bốn là tử huyệt về bản thân thì đa phần là những cái mô hình này nó đánh vào tử huyệt thì tiền bạc và danh vọng rất nhiều nó vẽ cho chúng ta thì ở ờ, uh, những cái cơ hội ngon làm giàu nhanh là tự do tài chính đó thì nó dẫn đến là gì kể cả những người mà họ không có chuyên môn ấy họ cũng bán hàng được các bạn nhé họ sẽ nhờ họ bán hàng và họ lại đi dạy người khác gì tìm mọi thủ đoạn để dụ được người khác vào tham gia hệ thống này tuyển người tuyển người ồ ạt liên tục như vậy và sản phẩm lại không đến tay người tiêu dùng và dần dần là sao hàng không đến tay người tiêu dùng thì vỡ bong bóng là dẫn đến tình trạng này mọi người bảo là đa cấp lừa đảo đấy rồi còn rất nhiều cái nguyên nhân khác nữa và ví dụ là à, nói vống sản phẩm lên à, sản phẩm này sao dứt điểm ung thư rồi đủ thứ cả và còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa ở trong những video tiếp theo thì tôi chia sẻ cho anh chị là cách chúng ta chọn lựa cái mô hình kinh doanh nào nó phù hợp hiện nay và những lợi ích của những cái hệ thống bán hàng theo mạng lưới như thế nào anh chị thấy đoạn video này hay giá trị hãy nhớ à, bấm follow tôi là phạm thanh bình và hãy chia sẻ với cho đội nhóm của mình xin chào hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi